Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của mình. Thì những ai chưa đăng ký kênh hãy đăng ký kênh để luôn nhận được những cái video mới nhất mà mình chia sẻ. Và đến với cái video hôm nay thì mình chia sẻ với mọi người một cái app kiếm tiền mà mình cũng vừa mới biết được, mình đã tải về và mình đang bắt đầu làm video này để cùng test app này chia sẻ với mọi người. Đã có hình ảnh chứng minh rút tiền về nha các bạn nhé. Thì đây mình sẽ vào hình ảnh cho các bạn xem. Đó, thì đây là cái hình ảnh rút tiền về này các bạn có thể thấy super Superbank đây nha, rút về PayPal nha các bạn nha đó đây là hình ảnh của người khác mình đã chụp lại màn hình và mình à, chia sẻ lên đây là để chứng minh là đã rút tiền về và cái app này có trả tiền nha các bạn nha các bạn nghe rõ như vậy chứ không nhiều bạn vừa lại những cái video trước có nhiều bạn à, vào comment à, chửi bới mình lấy cái hình ảnh của người khác rồi nhận làm của mình các bạn chẳng nghe mình nói gì cả đây là hình ảnh để mình chứng minh là cái app nó đã rút tiền về thôi chứ không phải là mình nhận là của mình nha các bạn nha cho nên là các bạn thông cảm nào như vậy đó nó đã rút đã rút tiền về và cái app này đã trả, trả tiền chúng ta thì bây giờ đi vào app thì cái đường link tải app mình sẽ để ở phần mô tả của video rồi thì ờ, quay về app mình sẽ đi vào app nhé các bạn nhé thì cái ờ, app này đó là cái app Superbank mình sẽ để cái đường link ở phần mô tả của video này ok thì đây là app khi chúng ta mở lên thì đây là cái bảng thống kê tỷ lệ lợi nhuận tăng giảm ờ, của những cái nhà đầu tư nếu mà các bạn có tiền thì các bạn có thể đầu tư còn không có tiền thì chúng ta vẫn có thể kiếm được tiền ở trên cái app này cái app này nó khá là hay mình ờ, vừa mới biết được rồi thì cái đường link tải app mình để ở phần mô tả video ấy các bạn có thể nhấp vào đó để tải về thì làm sao lại phải nhấp vào cái đường link đó thì nhấp vào đường link đó mình sẽ có hai có lợi nhuận từ cái ờ, đường link đó và các bạn nhập vào và các bạn cũng sẽ được hưởng cái ờ, ưu đãi từ cái app này khi các bạn uh, tải qua link của mình ok thì đó là cái phần uh, cái bản thống kê nhá đó đây là thống kê của Mỹ này lợi nhuận đó tiếp theo đi vào cái cặp này đó thì đây là hạng mục đầu tư nếu các bạn có tiền thì các bạn đầu tư thì mình vừa mới tải app cho nên là mình cũng chưa đầu tư nhé thì các bạn có thể tìm hiểu thêm ở cái phần này đây là phần tìm kiếm rồi không có gì tiếp theo là phần này đó thì các bạn có thể thấy là cái thống kê trái đất này cái số EC của nó khá là cao Anh này Bỉ này đó các bạn có thể thấy mình chọn trái đất đi đây là quốc gia này Mỹ này rồi tiếp theo là cái phần ba gạch ở đây nha các bạn nhé thì là cũng là cái hạng mục đầu tư đầu tư miễn phí thì các bạn có thể để mình cũng thử vào đó thì ở đây nó có phần hạng mục đầu tư này các bạn có thể chọn cái hạng mục để các bạn đầu tư và chọn cái đất nước mà các bạn có thể đầu tư rồi đó là cái phần uh, thống kê nhá và cái phần để chúng ta nắm bắt được uh, đầu tư tiếp theo đó là cái phần uh, ví này đó thì đây là à, clip của mình nha mình đang có là 108.442 EC tương đương với lại 2.000 đồng và quy đổi ra USD là mình được 0,1 108 USD rồi nội dung quy đổi này thì các bạn có thể đọc cái nội dung còn nếu mà các bạn đủ cái min rút rồi thì các bạn nhấp vào rút miễn phí và các bạn ấn vào quy đổi về pan này quốc gia Việt Nam ok các bạn ấn tiếp theo này đó và các bạn có thể thấy ở đây cái chính sách quy đổi của nó này được cập nhật vào ngày 22 tháng 6 năm 2018 nha chính sách quy đổi này Đấy, những lưu ý này khi quy đổi rồi quy đổi trên 100 đô tiêu chuẩn USD và cái phí tiêu hao quy đổi của nó là không nhé khi khi quy đổi ở trên 10 USD à 10 đúng rồi 10 USD và dưới 100 USD ấy, thì, thì thì à, mình uh, tiêu chuẩn USD này thì mình uh, 30% EC được đăng ký quy đổi sẽ bị tiêu hao đó thì mình sẽ bị mất 30% tỷ lệ EC bị tiêu hao có nghĩa là cái phí ấy và cái min rút của nó là 10 đô nha các bạn nhé và dưới 10 đô thì là không rút được từ 10 đô cho đến 100 đô nha các bạn nhé đó thì ờ, đó là cái ờ, phần chính sách quy đổi của cái app này min rút của nó là 10 đô ok và các bạn ấn đồng ý thì các bạn ờ, sẽ nhập cái số EC vào đây để quy đổi Ồ. rồi đó là cái phần quy đổi nha các bạn nhé ở phần dưới đây là cái phần ờ, đầu tư công bằng miễn phí này đây thì các bạn đầu tư ấy. đây là cái phần để cho các bạn đầu tư đây, thống kê lợi nhuận này thì cái này nó bằng tiếng Việt nhưng là khá dễ tiếp theo đến cái phần tiếp theo nhá rồi đây là cái phần hạng mục đầu tư này đây đến cái phần này cái phần có hai cái người này thì đó là cái phần ờ, các bạn kích vào đây để lấy cái link đấy đường link đã được sao chép các bạn có thể đọc ở dưới đây đó và các bạn có thể chia sẻ với mọi người thì các bạn có thể thấy ở đây đọc ở đây nhé để tại sao mình lại bảo là các bạn nhấp vào đường link ở phần mô tả video này để các bạn tải app thì ờ, khi mà nếu bạn bè nhập thông qua cái đường link bạn thì nó sẽ nhận biết được là có nghĩa là mình đã đã các bạn nhấp vào đường link của mình ấy thì cái app này sẽ nhận biết được là mình đã giới thiệu cho bạn thì ờ, các bạn có thể thấy là mời bạn bè thì bạn bạn bè bạn sẽ nhận được hai hai hai hai trăm nghìn EC bạn của bạn cũng sẽ nhận được 200 EC đó 200 nghìn EC nhé các bạn nhé nó lâu lâu không làm uh, video cho nên là lâu lâu mới lại có là cái app nó có chứng minh rút tiền về thì mình mới chia sẻ lên đây thì cho nên là nói nó hơi ấp úng thì các bạn thông cảm ok thì đó là cái phần uh, giới thiệu bạn bè đó các bạn ấn vào kích vào đây này đó thì nó sẽ sao chép cái đường link vào bạn các bạn có thể lấy cái đường link đó chia sẻ trực tiếp đến với bạn bè và bạn bè mà nhấp qua cái đường link đó cũng như các bạn nhấp qua cái đường link ở phần mô tả video này ấy, các bạn tải app thì mình sẽ được 200 và bạn cũng sẽ được 200 nghìn ú 200 nghìn EC ok tiếp theo đó là cái phần cài đặt thì ở đây cái phần này bạn có thể chỉnh sửa được thông tin cá nhân này các bạn nhấp vào cái phần nào mà bạn cảm thấy chưa đúng thì các bạn có thể chỉnh sửa lại và các bạn có thể thêm ảnh đại diện vào và đây là phân đối mật khẩu này bạn có thể cho hiện cái thông tin cá nhân lên hoặc là ẩn tên công khai này. đấy ngôn ngữ rồi đó là cái phần à, bảo mật rồi à, điều khoản sử dụng thư viện nguồn mở đó cái phần này thì nó không có cái gì quan trọng cả các bạn có thể tự tìm hiểu được cái phần này tiếp theo đó là cái phần này phần này là cái phần ờ, khá là hay này thì mình quay ra nhá, bây giờ phần chính này đó các bạn nhấp vào cái phần có cái nhiều ô vuông này và có cái chấm đỏ nha các bạn nha, đó thì cái phần này khá là hay cái phần ờ, lợi nhuận lớn này là cái phần chúng ta có thể kiếm tiền này từng ờ, phần một ở dưới đây đều chúng ta có đều có thể kiếm được EC thì các bạn nhấp vào cái phần số 1 thì nó sẽ hiện lên quảng cáo giao dịch trên All Trade có gì giống với chơi game chụp ảnh hay tập thể dục thẩm mỹ giống như tất cả những sở thích kia giao dịch giúp bạn tận hưởng những thành quả mới và đầy phấn khích All Trade thành công trong giao dịch mỗi ngày các bạn đâu các bạn cứ xem hết cái số dây của nó ok khi hết cái số dây chúng ta ấn x đi thì nó sẽ cộng cái điểm EC cho các bạn đó các bạn có thể thấy không lợi nhuận miễn phí đó thì à, mình sẽ được mình đã nhận được 2.000 105 EC các bạn đã xác nhận các bạn có thể thấy cái số EC của mình đã được tăng thì cứ như vậy các bạn có thể xem hết những cái à, phần ở đây đó là cái phần lợi nhuận lớn tiếp theo đó là cái phần máy đo bước chân này các bạn các bạn có thể, các bạn có thể thấy khá là hay các bạn nhấp vào và các bạn đi thì nó sẽ đo cái số bước chân cho các bạn nhé đó từ 13 lên 19 này đó mình cứ bước loanh quanh nhà nhà thì nó sẽ cộng cái số bước chân lên cho mình ok đó các bạn có thể thấy mấy đầu bước chân tiếp theo đó là cái phần lợi nhuận thời gian thì các bạn chỉ việc nhấp vào đó và các bạn sẵn các bạn có thể thấy này chỉ cần việc nhấp vào đó thôi nó sẽ tự cộng EC cho mình và bạn anh xác nhận gan hay đúng không đây là khi nào nó hiện cái chấm đỏ thì chúng ta mới mới mới ờ, có thể nhấp vào thôi tiếp theo cái phần này cũng có chấm đỏ chúng ta ấn vào đó là phần lịch trình xem cái lịch trình mà chúng ta quay ra cái này nó không có gì cả Ô, mình tưởng là nó phải có chứ nhỉ rồi chắc ở đây nó là cái lịch trình à, thông báo lịch trình không có gì cái phần à, lợi nhuận media này cũng là cái phần xem video các bạn nhé Giao dịch trên All in Trade có gì giống với chơi game, chụp ảnh hay tập thể dục thẩm mỹ? Giống như tất cả những sở thích kia, giao dịch giúp bạn tận hưởng những thành quả mới và đầy phấn khích. All in Trade, thành công trong giao dịch mỗi ngày. Kiếm tiền với cái app này, test với cái test cùng với mình để xem cái app này nó kiếm tiền nó có dễ dàng hay không. Đó, khi các bạn xem hết video các bạn ấn x gì và các bạn ấn xác nhận thì cái số xe sẽ được cộng và đây là phần mới bạn bè thì phần này vừa nãy mình đã nói rồi thì ở đây phần này quay lại nhé tiếp theo cái phần danh ngôn này thì những cái phần này các bạn chỉ cần việc nhấp vào và đọc cái danh ngôn của nó khá là hay cái app này rất là hay đọc những cái câu mà nếu mà các bạn à, hay lướt Facebook các bạn cũng có thể có một cái status uh, ấn tượng đó đó là phần danh ngôn các bạn à, vào đọc xong các bạn ấn thoát ra nó sẽ cộng EC cho bạn đó các bạn có thể thấy 705 EC tiếp theo đó là lợi nhuận bullet này đó các bạn có thấy chỉ việc nhấp vào thôi cộng EC cho các bạn đó là những khi cái nào mà nó có chấm đỏ nha đó lợi nhuận thời gian này nó lại có này các bạn nhấp vào đó cái này thì ờ, nó không cộng này cái này thì mình chưa biết mình chưa tìm hiểu kỹ mình chưa biết là cách để như nào để nó cộng mình ờ, EC thì các bạn nào mà biết đấy thì các bạn có thể ờ, chia sẻ ở dưới cái video này comment ở cuối dưới video này nhé để cho mọi người ở trong cái nhóm mà đăng ký kênh video của mình đấy hoặc là những người mà xem video của mình đều có thể biết cách và cũng mình cho phép các bạn được phép uh, dán cái đường link ờ, mời bạn bè vào cái phần ờ, comment video này ok ở đây và những bạn nào mà có cách kiếm tiền nào mới mẻ và có cái chứng minh rút tiền về rồi đấy thì các bạn cũng có thể chia sẻ tất cả những cái video mà mình chia sẻ trên kênh youtube của mình đây ok đấy thì ở đây lại có video này các bạn cứ thế mà xem thì nó sẽ cộng lên đây đây là cái phần ờ, hạng mục nhé, đầu tư miễn phí thì ở đây dành cho những cái mục ở dưới đây mục màu xanh à, cây này thì là cái hạng mục dành cho những người người đầu tư thì các bạn đầu tư thì các bạn có thể tìm hiểu ở đây thì ở đây mình à, chưa xác định đầu tư cho nên là mình mới đang làm video chia sẻ thôi cho nên là mình à, khi nào mình tìm hiểu kỹ thì mình sẽ đầu tư còn nếu mà các bạn uh, tìm hiểu kỹ rồi ấy, thì các bạn có thể vào từng phần một để tìm hiểu và đầu tư nha các bạn nhé và đây là phần cài đặt này đây là thông báo này đó thì các bạn có thể thấy cái tin tức này thị trường này. ngày 11 tháng 9 này Ấn Độ này Superbank đã đóng này đây là cái phần uh, thị trường lượng sở hữu này, lượng đầu tư này, mình chưa đầu tư mình đang sở hữu là 115.765 SC, ok đây là cái phần mà chúng ta giới thiệu bạn bè rồi thì ở đây mình đã giới thiệu đến với các bạn cái app kiếm tiền mà mình vừa mới biết những ai mà đây đây là cái hình ảnh rút tiền về những ai mà chưa đăng ký kênh của mình ấy thì các bạn có thể nhấp vào đăng ký kênh để luôn nhật, cập nhật được những cái video uh, và những cái app những cái web kiếm tiền mà mình cập nhật được mình sẽ chia sẻ ở đây các bạn cũng sẽ có thể uh, luôn ờ, được xem những cái video mới nhất từ kênh youtube của mình rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video lần sau